Dạ yeah. TV56 xin ờ, mến chào quý anh chị đến với ờ, diễn đàn Dạ yeah, hôm nay thì ờ, TV26 có hai cái đề tài để mà chia sẻ với quý anh chị em Thì chương trình hôm nay có hai phần là Ờ, TV muốn thông báo những cái kênh ờ, đặc biệt và thứ hai đó là à, ờ, TV tập trung nói về cái vấn đề à, Hồ Chí Minh là tôn giáo Việt Tàu à, Dạ, <laughs> cảm ơn quý anh chị đã thả nhiều trái tim <laughs> Dạ, trước hết thì vì muốn đưa ờ, cái tin tức về ờ, đồng tâm mỹ đức ở hà nội thì ờ, chúng ta thấy cái chuyện đồng tâm mà kéo dài mấy tháng qua đến hôm nay thì sự thật thì cũng không có giải quyết được thì nghĩ rằng cái muốn giải quyết cái đồng tâm là nó phải phải thuộc cái cái cấp cấp cao hơn cái cấp cao hơn cái ông mà ờ, đại tá của Nguyễn Đức Trung muốn nói cái cấp cao hơn đó là cái ông uh, Nguyễn Phú Trọng tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam uh, ờ, TV xem là ông như là một ông vua thì ông vua thì lẽ dĩ nhiên ông có quyền hành nhiều hơn ông có thể là ông thay đổi luật pháp cộng sản là nó vậy tại vì nó cái vấn đề nó nằm ở trong cái bản hiến pháp cái bản hiến pháp mà quý anh chị em mà có đọc cái bản hiến pháp mà cái điều mà 53 đó là lần trước thì TV có nói rồi nhưng mà hôm nay nhắc nhở lại không thể nào giải quyết được hết á cái điều 53 nói rằng là đất đó, đất đai đó là thuộc sở hữu của toàn dân mà cái điều 54 thì nó phải ngược lại người dân chỉ có được quyền gọi là uh, sử dụng cái mảnh đất của mình thôi nói thì nói là người dân thì được quyền sở hữu nhưng mà rốt cuộc cái điều 54 nó lại là người dân nó chỉ có quyền sử dụng cái đất của mình thôi thì nó nó ngược nhau hoàn toàn hết một cái bản hiến pháp mà mâu thuẫn như thế thì không bao giờ giải quyết được bắt buộc là phải thay đổi cái bản hiến pháp thành ra đó cái người mà giải quyết đó, là phải là ông vua ông vua nguyễn phú trọng mới giải quyết thôi chứ đại tá đỗ đức chung là không bao giờ có thể giải quyết được tại cái vụ đồng tâm đó thì hôm nay thì tôi biết được tin tức đó là ba gọi là cảnh sát cơ động bị dân gọi là bắt giam giữ nữa mà bây giờ không biết tình trạng như thế nào nữa. vẫn tiếp tục thôi rồi câu chuyện thứ hai đó là TV thấy lính mà lính bộ đội đó mà nhỏ đạn vào dân Quỳnh Lưu ở Nghệ An là một cái chuyện rất là tồi tệ vậy là tập bắn nhưng mà tập bắn làm sao mà trúng vào người dân mà để đổ máu như vậy nhất là người dân Nghệ An là dân đó là người có đạo người công giáo cái đó là dễ cái gây ra cái tình trạng mà cố tình gọi là ừ, bức hại những người công giáo như vậy và những người đó là những người nạn nhân của của cái thảm họa rồi là Formosa thành ra thành ra không bao giờ giải quyết được chỉ có cách cách cách là bứng rồi là Formosa ra khỏi rồi đuổi rồi là là dập tàu ra khỏi cái đất nước này thôi rồi cái điều thứ ba nữa TV chia sẻ đó là à, vụ mà Nguyễn Xuân Phúc qua bên Mỹ Nguyễn Xuân Phúc qua bên Mỹ thì qua cái lời mời của ông Donald Trump thì TV thấy à, rất là khốn nạn đó. không phải là không phải là yên đâu ông Donald Trump là ổng gọi là <laughs> nói thật ổng không có chấp nhận đâu dạ chào bạn Nguyễn về đâu nha chào chú Nguyễn Nguyễn <laughs> hiện tôi bên trong nó thì ổng nói thiệt là kỳ này là ổng chặt dây rồi ổng chặt dây uh, việt tổng thật nói thẳng rồi ổng cho việt tổng đu dây nữa ổng kêu qua mỹ là có chuyện nữa ổng không thể chấp nhận được đâu qua những cái vụ mà giết ờ, anh Nguyễn Hữu Tấn, ờ, đồng công an rồi qua cái việc mà vi phạm nhân quyền rồi đưa lên uh, Ờ, quốc hội quốc hội mỹ thì câu chuyện nó rất là trầm trọng thì khi mà ông kêu qua mỹ là ờ, tv biết là có chuyện rồi bây giờ đó ờ, nước cộng uh, việt cộng là coi như là khủng hoảng không có thể nào mà mà Mỹ mà chấp nhận được cái tình trạng mà nhân quyền với tình trạng mà vi phạm những cái hiệp ước mà chống tra tấn như vậy chống tra tấn mà cắt cổ người ta như vậy thì không bao giờ mà nước Mỹ có thể ờ, chấp nhận được mà, mà có thể là ban giao với một cái nước như vậy thành ra cái tình trạng nó, nó, nó, nó, nó, nó ảnh hưởng dữ lắm nước Mỹ là nước mà tôn trọng nhân quyền mà, mà thúc giục gọi là Việt Nam rồi là ký cái công ước rồi là chống tra tấn mà ngày mai vẫn để xảy ra như vậy ở đồn công an mà cắt cổ người ta như vậy làm sao mà mà người ta có thể chấp nhận được cả mọi người hết á dạ chào ờ, thương đinh nha ừ. <clears throat> thì uh, Nguyễn Xuân Phúc qua bên Mỹ là phải nhận lãnh những cái sự thất bại thôi thứ nhất là đồng bào ở hải ngoại này đó đâu có đâu có gì mà phải ghê gớm lắm sao mà hàng mấy chục năm qua rồi 42 năm qua rồi chưa có một người mà nào mà cầm quyền mà có thể mà ra hải ngoại này để mà mời những đồng bào nghĩa là mở một cái hội trường để mời những đồng bào đến chắc không muốn gì tôi là thủ tướng nè tôi muốn hòa hợp hòa giải với đồng bào ở hải ngoại nè mở một hội trường ra mời đồng bào đến để mà mà coi cái, vấn đề khó khăn của đất nước như thế nào mà tại sao uh, chúng tôi đi ra hải ngoại là đồng bào sẽ biểu tình đồng bào kéo biểu tình suốt 42 năm trời như vậy mà không có một nhà à, cầm quyền nào để mà giải quyết vấn đề này hết suốt 42 năm chúng ta thấy thô bỉ không tại vì đồng bào mình đi ra để mà mình à, ngoại giao mà đồng bào mình chống đối mình biểu tình hàng hàng trăm người hàng ngàn người như vậy làm sao mà ông Nguyễn Xuân Phúc cũng chịu đựng được mình cũng không hiểu được nữa trước trước thời Nguyễn Xuân Phúc là có biết bao nhiêu chủ tịch nước rồi tổng bí thư rồi thủ tướng rồi qua bên đây chưa bao giờ mà mà tiếp xúc gọi là thẳng thừng với người đồng đồng bào mình ở hải ngoại. họ sợ họ sợ đồng bào mình giết họ sao đó hay là họ khinh thường người họ Ờ, cơ quan mà luật pháp mà bảo vệ những những cái người mà yếu nhân như vậy đồng bào mình đâu có phải rằng là dữ lắm đâu đồng bào mình biểu tình với sự thật cái hiền lắm ông phúc mà ông đủ can đảm để mà ông mở một hội trường nữa thì tôi mới nghĩ đồng bào đến chứ không phải là đâu có gì mà mà phải sợ hãi như vậy suốt 40 năm 40, 42 năm mà không dám mở một cái hội trường như vậy thì ờ, mình ờ, cái người mà cầm quyền đó phải nhận lãnh những cái cái hậu quả rồi làm sao mà bài tốt đẹp được đồng bào mình mà chống mình làm sao mình gặt hái được những cái thành quả tốt đẹp được thành ra chắc chắn cái cuộc đi của Nguyễn Xuân Phúc là thất bại thôi mình có thể nhiều khi ảnh hưởng đến cái cái cái ban giao hoặc là nước Mỹ đặt cái thằng Việt Cộng vào cái danh sách CPC là countries of uh, particular concern đó là những cái quốc gia mà mà nước Mỹ quan tâm thì những quốc gia mà bị quan tâm như vậy thì lẽ dĩ nhiên là không được nhận những cái viện trợ từ Mỹ rồi thêm một cái bản tin ờ, thứ tư nữa đó là à, lính quân đội đánh dân ở cảng Cát Lái quận 2 đó TV thấy cái, cái cũng có cái tin đặc biệt như vậy ở tâm cảng đó ở Sài Gòn đó đánh rất là tàn nhẫn qua những cái phim ảnh mà chúng ta thấy rồi ở nơi Hà Nội thì ờ, dân đẩy lùi một chiếc xe của quan chức gọi là ờ, cấp cao ở Hà Nội dân nó chung quanh gọi là đầu xe đó chung quanh đầu xe rồi ờ, cái chiếc xe đi ra rồi dân chặn ngay đầu đường rồi dân đẩy cái chiếc xe về, về qua khỏi cái cổng và cái quan chức đó đi không được không được các quan chức đó muốn đi là phải cán danh thôi chúng ta thấy tình hình rất là nghiêm trọng nên trong có một hai ngày mà nó xảy ra biết bao nhiêu tình hình rồi uh, những người miên thì biểu tình ở tòa đại sứ tại tòa đại sứ Việt Cộng tại ờ, Campuchia quá xá trời luôn xé luôn cả rồi là ờ, lá cờ máu rồi đốt cờ cờ và biểu tình rất là rầm rộ bên miền trong khi đó đó miền nó chuẩn bị sắp sửa cái cuộc bầu cử mà nước miên bây giờ nó thấy nó hơn mình xa lắm nước miên bây giờ campuchia thấy hơn mình xa lắm họ có cái cuộc bầu cử rồi là đạt ba đảng họ có vài chục đảng đó chứ không phải là ít đâu và nước miên nó bây giờ rất là tiến bộ họ làm ra những cái xe điện nữa xe hơi mà bằng điện thấy nước miên ờ, thấy campuchia họ sống cái bộ vui vẻ họ thanh bình họ biểu tình nữa là an nhiên tự tại không có không có cảnh sát quân đội mà đầu áp họ họ văn minh hơn nước việt nam mình nhiều lắm bởi vì đó kinh tế miền ờ, miền mới là phát triển còn cái nước mình đó một ngày đó mà mình thấy biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong xã hội như vậy thì đừng bao giờ trách dân trách là trách những cái người cầm quyền những người cầm quyền họ đưa ra những chính sách những luật lệ mà nó không có thích hợp vừa rồi đó có cái luật mà nó nó được gọi là nó gọi là um, để mà đưa lên quốc hội giải quyết đó là cái luật đó là người luật sư đó phải tố giác cái thân chủ của mình nếu mà mình biết được những hành động mà sai trái của thân chủ mình nữa thì mình phải tố giác cái hành động sai trái của thân chủ mình làm sao luật sư mà đi mình đã nhận tiền của thân trưởng mình để mình cãi cho thân trưởng mình được trắng án mà bây giờ mình lại đi tố giác cái thân trưởng mình cái điều luật này rất là rất là vô lý rồi bây giờ tôi muốn chia sẻ cái phần thứ hai là cái phần mà TV256 có thể khẳng định với anh chị em đó là Hồ Chí Minh là một tên gián điệp gián điệp tàu thì hôm nay TV256 đưa ra rất rất nhiều bằng chứng có thể lên lên đến ờ, trên ba chục trên ba chục bằng chứng để mà khẳng định rằng Hồ Chí Minh là một tên gián điệp tàu thì cái bằng chứng thứ nhất tôi muốn đưa ra đó là uh, chúng ta nhớ ở trong cái uh, ờ, tuyển tập Hồ Chí Minh thì trong tuyển tập Hồ Chí Minh nó có một cái câu nói như thế này trong bảy tám đại biểu đồng chí Nguyễn Ái Quốc và tôi Hồ Chí Minh nói như vậy đồng chí Nguyễn Ái Quốc và tôi ngoài đồng chí Hồ Tùng Mậu và đồng chí Trịnh Đình Cửu đó đó là nó nằm trong cái tuyển tập Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh nói là đồng chí Nguyễn Ái Quốc và tôi quý anh chị em nghe rõ cái câu đó và chứng tỏ là có hai người Hồ Chí Minh và Nguyễn Ái Quốc là hai người khác nhau hoàn toàn chứ không phải là Hồ Chí Minh là Nguyễn Ái Quốc thành ra nó có mới bắt buộc nó mới có câu nói đó và đó là bằng chứng là hai người khác nhau không phải là hai người giống nhau mà Hồ Chí Minh mới là mới là tàu đó chúng ta thấy Hồ Chí Minh đó cầm cái cây viết cầm cái cây viết đó giống như cầm cái cọ sơn vậy đó thì theo cái cách viết của người tàu đó thì cái chữ của tàu nó khác như chữ việt uh, alphabet của mình thì cái tay của Hồ Chí Minh đấy cầm như cọ sơn thành ra người ta biết rằng là uh, đó là, đó là cái đặc tính của người tàu đó là điều thứ hai rồi khi mà Hồ Chí Minh làm chủ tịch nước Hồ Chí Minh lại à, kêu gọi rằng là à, cả nước này gọi ông ta đó là Bác Hồ đó là điều thứ ba không thể nào gọi Bác Hồ được đó là theo cái cái cái cái cái cái ngữ pháp của người Việt Nam đó phải gọi là Bắc Minh nếu mà đúng là người Bắc Minh chứ không bao giờ ai có thể gọi là Bắc Hồ được khi mà dùng Bắc Hồ thì giống như là người Tàu theo cái theo cái văn phạm của người Tàu người Tàu người ta dùng cái họ trước thành ra phải nói là Bắc Minh à, ờ, chào chị chào chị Sếp nha chào anh cả lú đến diễn đàn rồi à, khi mà Hồ Chí Minh đã làm chủ tịch nước á, thì ờ, bất gần như là bất cứ là ờ, trên thế giới ai cũng có thể là họ có nhiều cái tên ở trong cái cuộc đấu tranh nhưng mà khi mà họ đã làm chủ tịch nước rồi họ phải lấy cái tên cúng con bắt buộc như vậy cả thế giới này người ta hành xử như vậy thì ờ, Hồ Chí Minh tại sao lại không lấy là tên cúng cơm là Nguyễn Tất Thành đúng không? hoặc là Nguyễn Sinh Cung đâu có thể nào mà làm chủ tịch nước rồi tự nhiên rồi đổi họ đổi tên nữa thành Hồ Chí Minh như vậy thành ra chúng ta biết rằng là đó là cái bằng chứng đó. ông ta là một người tàu chứ không thể nào gọi là người Việt được không? người Việt họ không có đổi tên như vậy rồi Hồ Chí Minh lại kêu gọi gọi là uh, dân chúng gọi là kêu gọi ông ta là cha già dân tộc Hồ Chí Minh bao nhiêu tuổi mà gọi là là kêu gọi lúc đó đó là biết bao nhiêu người lớn tuổi hơn Hồ Chí Minh mà phải là cha già dân tộc thì đây cũng là cái bằng chứng Hồ Chí Minh là người tàu nữa tại vì họ người tàu đó họ muốn người dân tộc việt nam đó gọi gọi dân tộc tàu đó là cha là coi như là có quyền hành nó hết cái đó chúng ta có thể khẳng định đó ông ta là một người tàu như mới như vậy được ừ. thành ra đó chúng ta không có thể nào gọi hồ chí minh là là cũng như là loạn luân được Đúng không tại vì ông là người tàu thì nói lại là không bị lỡ luôn thành ra cha già dân tộc coi mọi người là con hết cái đó là cái cái mà tàu nó, nó chơi khăm mình đó là điều thứ bốn điều thứ năm đó là chúng ta biết rằng là tất cả những đảng viên đảng cộng sản đều phải tuyên thệ trước cái tấm hình của hồ chí minh ngoài làm việc là trung thành với tổ quốc nhưng mà uh, trung thành với đảo có khi sau này đó nó mới nói có cái vụ mà trung thành với tổ quốc chứ sự thật đó nó không có điều đó trung tuyệt đối trung thành với đảng mà đảng đó thì uh, trước cái mặt cái người người tiên thể đó là lúc nào cũng có cái hình ảnh của Hồ Chí Minh để mà uh, họ làm cho cái cái cái cái người Việt Nam mình đó đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến cái tên mà gián điệp Hồ Chí Minh coi như là một cái tên gọi là là phải mà yêu mến kính mến tàu nó đặt ra như vậy đó để cho nó hại cho cả một cái dân tộc mình thiếu cái sự hiểu biết về những cái mà mà sai trái của Hồ Chí Minh về những cái tội ác của Hồ Chí Minh nó ghê gớm như vậy đó thành ra nếu không có vụ mà cha già dân tộc vậy là cha luôn cả mà cả một những cái thế hệ đi trước nữa anh hùng đi trước nữa không bao giờ mà có chuyện đã xảy ra nước Việt Nam mà như vậy đó. ngoại trừ Hồ Chí Minh là người Tàu thì người Tàu họ nghĩ là họ họ là cha của của, của Việt Nam mình thì cái đó là không sao hết. mà hoàn toàn không có để lại loạn luân gì hết rồi bây giờ điều thứ bảy sự thật đó thì TV thì có, có sao thì thì nói gì thành ra không có chuẩn bị cái cái bài trước để mà mà nó theo thứ tự không có sao nhớ đâu thì nói nói như vậy thôi thì Hồ Chí Minh là cái người đã bị bệnh lao bị bệnh lao rồi là qua rồi là bốn năm tài liệu nói về bệnh lao rốt cuộc mà thời đó đó thì chưa có thuốc streptomycin để mà trị cái bệnh lao thì Hồ Chí Minh đã thực sự là đã chết ở trong uh, nhà tù của Hồng Kông rồi vào năm 1933 thì cái đó thì ờ, TV đọc qua cái sách của ông Hoàng Văn Chí đó Hoàng Văn Chí cũng là người tham gia Cộng sản thì uh, ông ta nói rằng là trong cái báo của à, Daily Worker ở bên Anh đó thì có tin là à, Nguyễn Ái Quốc à, đã bị chết ở nhà tù Hồng Kông năm 1933 hơn. thì đó thời đó thì chưa có thuốc thì lẽ dĩ nhiên là ông Nguyễn Ái Quốc không thể nào mà sống được thì lúc đó là lấy tên là Nguyễn Ái Quốc rồi à, nãy giờ nói cái chắc cái điều thứ sáu ha điều thứ sáu đó là uh, nguyện uh, Hồ Chí Minh chỉ thị cho Phạm Văn Đồng để mà ký cái công hàm bán nước cái công hàm công nhận cái Hoàng Sa và Trường Sa cho Việt Nam thì đại khái cái công hàm để nó nó gọi là 12 hải lý đó ờ, chúng ta biết qua cái đó nhưng mà trong cái dân thư thì hoàn toàn không có Hoàng Sa Trường Sa nhưng mà có cái bản đồ để mà công nhận 12 hải lý của tàu đó là uh, trong cái bản đồ đó có Hoàng Sa và Trường Sa thành ra người ta gọi rằng là um, uh, Hồ Chí Minh gọi là bán nước gọi là dân cái lãnh thổ gọi là Hoàng Sa Trường Sa cho cho giặc tàu thì ổng là giặc tàu mà ổng là giặc tàu thì tự nhiên là ổng <laughs> ông muốn dân hiến cái đất đai của người Việt Nam mình cho cho tàu thôi rồi bây giờ điều thứ thứ tám thì vậy điều thứ tám đó chúng ta thấy đó là từ ờ, lúc mà Hồ Chí Minh sang Pháp đó Hồ Chí Minh có khắc cái cà bát có cái, cái những hình ảnh cũ mà chúng ta vào trong ờ, uh, Wikipedia đó thì chúng ta thấy Hồ Chí Minh thắt cà vạt mà sau khi đó đó à, Hồ Chí Minh từ mà xuất hiện từ hang tắc bó cho tới khi mà ông chết đó chưa bao giờ chúng ta thấy có một Hồ Chí Minh thắt cái cà vạt thì đó cũng chứng tỏ là hai người khác nhau Nguyễn Ái Quốc thì hồi xưa thì có thắt cà vạt nhưng mà sau này thay thế thành một người hồ, tên Hồ Chí Minh rồi đó thì đâu có thắt ra vạt được tại vì Hồ Chí Minh người Tàu họ quen với cái phong cách của người Tàu người Tàu thì họ họ không có thắt ra vạt và họ bằng bằng cái đồ mà bốn túi đó à, bằng cái đồ bốn túi thì chúng ta biết đó là cũng khẳng định Hồ Chí Minh là một người Tàu hiểu không rồi trước khi chết đó Hồ Chí Minh lại nghe để là bản giạc tàu nữa à, thì những cái tin tức đó thì người ta thấy và báo chí nói cái vấn đề đó ừ. thì chỉ có người tàu thì mới nghe thích nghe bản nhạc tàu thôi chứ đâu có rồi ờ, thêm mà điều thứ tám nữa là cô cô chị mà của chị của Hồ Chí Minh là Nguyễn Thị Thanh đó ừ. cũng đến rồi là xin gặp Hồ Chí Minh đó thì không được rồi à, rốt cuộc rồi Nguyễn Thị Thanh là bị giết rồi là bí mật ở, ở một cái khách sạn nào đó thì đó là cái tin mà mình biết được như vậy thôi cái tin này quả thật là nó thật là nó, nó, nó hơi khó kiểm chứng tại vì qua cái ông ông mà đại tá bùi tín đó thì ông nói rằng là bà nguyễn thị thanh lại có được phép tiếp xúc với hồ chí minh thì qua ông bùi tín ông kể thì cái đó là cái vi nghe qua ông bùi tín thôi ông kể rằng là à, có gọi là ờ, đúng là hồ chí minh rồi đúng là đúng là đúng là em của mình nhận là Hồ Chí Minh là em của mình tại vì cái tay đấy cái tay bên trái bên phải gì đó mà có cái vết thẹo đúng là đúng là đúng là đúng là thằng con mà cái cái cái tên mà mà ngắn của Hồ Chí Minh Nguyễn xanh Cung đó sao gọi là Nguyễn xanh Con đó thì uh, theo TV thấy thì uh, ông Bùi Tính đó ổng nói cái câu chuyện đó thì TV thấy nó gần như nó không có sự thật tại vì đó dù là mấy chục năm đi mà thí dụ mình chị em mà gặp lại đó thì mình dòm nhau là mình em mình nhận biết liền chứ không phải là dạch lỗ tai để mà coi mày có mày có cái cái thẻ đó hay không TV không tin như vậy tại vì nghĩ là mày chắc không phải là Hồ Chí Minh thành ra ông ta mới giật tay mình ra cho coi tôi có thể không con những cái biết không nghĩ rồi ngay cả bạn bè của TV mà suốt mấy chục năm rồi ở trong cái quán cà phê mà tối để coi suốt ờ, cũng cũng khoảng rồi là 25 30 năm mới gặp nhau chứ mà quán cà phê tối mà ờ, hai anh em vẫn nhận nhau được mình không phải là là dị thịt với nhau mình còn nhận nhau được nữa nói gì mà chị em với nhau mà mà mà phải giặt dưới lỗ tai ra tôi tôi có mày có cái thợ đó không mình đúng là em của tao <laughs> thì thành ra người chị đó mà vẫn còn nghi ngờ đó là mình biết rồi là không phải hồ chí minh những câu chuyện đó nữa khi mà người tính ông nói gì đó mình lại mình thấy nó, nó phản ngược lại phản ngược lại cái sự suy nghĩ của người tính Hồ Chí Minh không phải là Nguyễn Ái Quốc thứ nhất đó là giờ chúng ta nhớ đến cái vụ cải cách ruộng đất không cái cải cách ruộng đất thì qua cái à, ông chu văn lai Trương An Lai mới vâng lệnh của của Mao Trạch Đông Mao Trạch Đông á, thì ờ, ra lệnh là phải tiêu diệt gọi là 5% dân số 5, 5% dân số là thời lúc đó là phải là 500.000 người chết qua cái vụ cải cách ruộng đất thì ờ, Chu Văn Lai qua bên ờ, Việt Nam thì bắt buộc là, là Hồ Chí Minh phải thực hiện cải cách ruộng đất cái đó là cái cái cái giả man nhất cái đó là cái sự áp đặt thành ra đó Hồ Chí Minh bắt buộc phải thực hiện cái cuộc cải cách ruộng đất thì bây giờ đó Hồ Chí Minh phải làm như thế nào đây bây giờ đem đem ai ra xử đầu tiên đây, trong cái cuộc cải cách ruộng đất thì Hồ Chí Minh bắt buộc là phải đem bà Nguyễn Thị Năm mà bà Nguyễn Thị Năm là bà đã từng cung cấp gọi là hàng trăm lượng vàng cho Hồ Chí Minh để mà làm cái cuộc công cuộc gọi là lúc đó là kháng chiến chống Pháp gọi là Việt Minh đó thời đại mà, mà Việt Minh đó thì ờ, Hồ Chí Minh lại đem cái người đầu tiên ra xử bắn là bà Nguyễn Thị Năm bà Cát Hành Lâm trong cái lịch sử có nói qua những tờ báo mà mà nhân dân thời đó mình cũng biết được nữa. Hồ Chí Minh dùng cái cái bút hiệu là CB là của bác của Pháp để mà uh, của bác của bác và viết cái bài đó là địa chủ ác ngươi quý anh chị em phải tin tưởng vào những cái tài liệu lịch sử đó nó nằm ở trong gọi là ừ, Google đó quý ông ông chị em chỉ đánh chữ địa chủ ác ghê là quý ông đọc những cái bài viết đó của Hồ Chí Minh và bài viết đó ừ, vỏn vẹn có hai trang giấy thôi mà Hồ Chí Minh quy tội bà Nguyễn Thị Năm đó là giết hai hai trăm trăm sáu mươi hai người khoảng đó nhớ không lầm là vậy thì trong đó đó chúng ta không có Hồ Chí Minh viết một cái bài đó mình thấy Hồ Chí Minh không phải là người Việt Nam người Việt Nam không có mà viết mà tồi tệ như vậy viết mà toàn là chụp mũ vu khống không mà không có một cái bằng chứng nào hoàn toàn nữa là viết gọi là mấy trăm người mà không có bằng chứng gì mà một cái người Việt Nam không có thể nào mà nếu mà có cái trình độ mà mà trung học giống như là Nguyễn Ái Quốc thì không thể nào mà viết một cái bài nó dở như vậy mà lại được đăng trên trang nhất của cái tờ nhân dân đăng trên trang nhất như vậy bà đi chủ áp ghê ví cho em lục lệ trong ờ, Google thôi đánh chữ địa chủ ờ, địa chủ ờ, áp ghê đó thì thì đọc được cái bài viết đó của Hồ Chí Minh nằm ở trên báo đó là cũng là một bằng chứng chúng ta khẳng định là Hồ Chí Minh là người Tàu ngay cái cuộc mà uh, trước khi mà đem bà Nguyễn Thị Nam đã xử bắn thì là một cái cuộc đấu tố đấu tố gọi là bà này là một người địa chủ thì qua cái cuốn sách mà đèn cù của Trần Vĩnh thì ông Trần Vĩnh ông kể lại đó là ông là thư ký riêng của Hồ Chí Minh thành ra Hồ Chí Minh đi đâu là phải có Trần Vĩnh đi theo đó lúc đó ông còn trẻ lắm thì ông viết lại cái câu chuyện đó là Hồ Chí Minh phải đeo mắt kính râm ha rồi bịt râu bịt râu lại để mà tham dự cái cuộc đấu tố bà Nguyễn Thị Năm thì ổng là người phát động ra cái cuộc uh, cải cách ruộng đất một cái phong trào nữa là giết người như vậy mà giết tới 5% dân số như vậy mà rốt cuộc sau cái cuộc cải cách ruộng đất đó hàng trăm hàng hàng ngàn người bị bị oan rồi uh, ngay cả những người mà tố địa chủ rồi họ tố lẫn nhau nữa cán bộ họ tố lẫn nhau nữa thành ra hồ chí minh không giải quyết được tại vì họ chỉ lấy lời tố để để mà làm chứng thôi chứ ngoài ra chỉ là có lời nói thôi là làm chứng thôi thành ra họ cứ giết và giết giết giết nữa bàn tay không mất nghỉ cho ruộng đồng thuế má gì đó rồi à, giết giết nữa bàn tay không mất nghỉ cho ruộng đồng <laughs> tự của anh Ờ, đảng Đền Lâu ờ, đặt bước chân làm nghĩa thờ Mao Chủ tịch thờ Stalin bất diệt đó chúng ta thấy Hồ Chí Minh là người Tàu không người chỉ có người Tàu mới kêu gọi là tố hữu để mà viết những cái viết những cái vần thơ như vậy thờ Mao Chủ tịch thờ người Tàu rồi đâu có thờ uh, anh hùng dân tộc của Việt Nam mình đâu thơ thơ những anh tồn dân tộc mình biết bao nhiêu mỗi một cái đồng tiền đây chúng ta thấy đó, qua ba bốn lần đổi tiền cũng là một cái đồng tiền Hồ Chí Minh thôi đâu có tiền mà của Lê Lợi, Lê Lai là văn Trung là hai bà Trưng của mình đâu hoàn toàn không có cái cái, cái mục đích là để mà uh, ờ, dân cái hiến cái đất nước này cho cho tàu Thấy và chúng ta thấy tất cả những cái hành động của Hồ Chí Minh trong quá khứ bây giờ đó, nó dẫn đến một cái cái tệ hại ngay bây giờ là nước Tàu nó nó, nó chuẩn bị nó thôn tính cái đất nước Việt Nam của mình nước Tàu nó chuẩn bị nó thôn tính là tất cả những cái cái cái cái con đường của Hồ Chí Minh đi trước là vạch ra tất cả những điều đó bởi vì nó là một cái gián điệp tàu mà nó sát hại là 172 ngàn đó là theo cái tài liệu của kinh tế của cộng sản đó đó 172 tám người nhưng mà nhưng mà theo sự thật mà tôi nghĩ là 5% dân số là phải 500 ngàn người chết 500 ngàn người chết trong nhiều cải cách ruộng đất chứ không phải là chỉ một con số nhỏ là 172 ngàn người đâu tại vì cái thời mà cải cách ruộng đất nó rất là kinh hoàng chứ sau cái hiệp định Geneva đó là hàng trăm ngàn người hàng triệu người trên một triệu người di cư vào miền Nam sống họ sợ chết dưới cái bàn tay của Hồ Chí Minh họ phải chạy trốn cộng sản và họ phải vượt tuyến nữa vượt qua cái cái dòng sông Bến Hải để mà về miền Nam để mà Ờ, dầu sao cũng là cái đất nước của mình chứ họ ở đó thì thì họ chết với cộng sản Đúng không? họ cái thời đó nó kinh hoàng ghê lắm quý anh chị em nhớ là ừ, lúc đó TV uh, ờ, um, ờ, ở trong mà uh, Power Talk đó thì TV chứng kiến được một cái một cái anh mà cũng lớn tuổi anh nói đó cái thời đó đó mà chỉ cần đeo mắt kính cận thôi đeo mắt kính cận đó là là họ bắt bỏ tù rồi đeo mắt kính cận thôi tại vì đó cái chủ trương của của của Hồ Chí Minh nó tàn nhẫn với dân tộc mình ghê lắm nó rất là tàn nhẫn nó nói là trí phú địa hào đào tận gốc cấp tận rễ trí là những người trí thức những người trí thức có thể là họ học giỏi rồi họ họ đọc sách nhiều rồi họ phải mang cái mắt kiến mà mang mắt kiến là phải bị tội rồi đó cái thời đó nó kinh hoàng như vậy đó thành ra đó nó có mắt kiến bây giờ có cận đi nữa cũng không dám rồi là là dùng cái mắt kiến để mà mà mà đọc chữ nữa. nó áp như vậy đó cái thời đó cả các trường đất nó kinh hoàng luôn mới hôm hôm qua cách đây ba bốn ngày tivi nghe cái anh mà uh, Quỳnh Quốc Quy đó tivi thấy nó còn kinh hoàng luôn nữa đó chào Văn Cương nha chờ chỉ điện linh à, lúc kinh hoàng hơn nữa là cái câu chuyện mà anh Quỳnh Quốc Quy anh kể đó TV còn không biết nữa TV nói đó mấy các cá, cán bộ mà cộng sản đó cán bộ việt gọi là thời đó là việt minh đó cán bộ và cộng sản đến nhà dân đưa ra hai cái bản hai cái bản ờ, một là một là ủng hộ việt minh ừ, ghi là ủng hộ Việt Minh rồi đưa tiền bạc hay gì đó còn một hai đó là là cái bản án gọi là là uh, gọi là phản động cái bản án gọi là phản động hai cái là làm sao người dân chọn cái nào chẳng lẽ người dân ừ, không ủng hộ là chọn phản động sao nó buông thẳng ra như vậy đó thành ra người dân bắt buộc bắt buộc phải phải ủng hộ Việt Minh thôi không ủng hộ Việt Minh là phản động là phải giết một ghê gớm như vậy nó là nó là áp buộc con con người như, sự suy nghĩ của con người như vậy phải gọi là tuân lệnh theo gọi là là Việt Minh tuân lệnh theo những người cộng sản như vậy đó à. lần đầu tiên mà tôi tôi nghe nói Việt Minh luôn á thì uh, cái câu nói đó cái cái câu chuyện đó kể lại là uh, của uh, anh uh, anh Quỳnh uh, tự nhiên tự, tự nhiên cái cái cái, cái quên tên anh Quỳnh gì đó ta quý anh chị em nhắc dùm cho viên chút xíu nha ảnh mới nói đây tự nhiên quên rồi à. anh Quỳnh Dì Tuấn đây ồ thấy không bây giờ trí nhớ mình lại bắt đầu kém Quỳnh Quốc Huy Đúng rồi Quỳnh Quốc Huy ừ. Tại vì nó lộn với ờ, anh ờ, Trương Quốc Huy nữa nhớ là hồi mà TV nhớ lại TV ờ, có ờ, email với ông là ở bên tòa đại sứ Việt Nam đó để mà can thiệp cho ừ, cô Lisa Phạm với anh ờ, anh Trương Quốc Quy Trương Quốc Quy với Trương Quốc Tuấn hai anh em rồi uh, Trương Quốc Nghĩa nữa Trương Quốc Nghĩa thì gửi thư qua cầu cứu cho Mỹ Linh Nguyễn thì đó là TV mới liên lạc với tòa đại sứ rồi sự thật không phải là muốn kể nhưng mà bây giờ nó nó nó nó, nó lan man ra chút xíu thì TV mới email cho cái ông ờ, tòa đại sứ ở Hà Nội đó thì TV nói người ta chơi tao thoát mà người ta có cái quyền gọi là ờ, ngôn luận mà tự do ngôn luận mà anh tội gì mà anh bắt người ta anh bắt người ta rồi bỏ tù rồi là chống phá rồi là điều chính đó là lật đổ nhà nước người ta đâu có súng nóng gì đâu mà, mà nói là lật đổ nhà nước thì TV mới kể ờ, cho ông ờ, tòa đại sứ nghe vậy là trước khi mà TV ờ, đưa ra tất cả những cái bằng chứng rồi những cái tên tuổi của cô Lisa Phạm rồi uh, TV nhờ cái người chị của Lisa Phạm là Diane Diane Phạm mới gửi gửi những cái cái cái cái thư cũng cầu, cầu cứu với um, Mỹ Linh Nguyễn thì uh, cung cấp rồi là hình ảnh tên tuổi hết đó những hình ảnh của Trương Quốc Quy, Trương Quốc Tuấn, Trương Quốc Nghĩa rồi đó. có đầy đủ hết rồi TV mới đưa qua bên uh, ông uh, uh, tòa đại sứ rồi ông tòa đại sứ nó nói là ông không giải quyết được ông nói cái chuyện này là nó xâm phạm vào nội bộ của người Việt Nam xâm phạm vào nội bộ người Việt Nam là tôi là đại sứ đó đó thứ nhất là uh, cái cô mà Lisa Phạm lại là không phải là quốc tịch Mỹ nữa chỉ kiểu cổ chỉ có là thẻ xanh thôi thì thì làm sao mà tôi có thể mà mà mà cứu những người đó ra được ít ra cổ là quốc tịch đó, thì nó liên quan đến người Mỹ đó, thì uh, tôi mới có thể cứu cổ được thì tôi mới nói rằng là ông là người mỹ á, nói thật khi mà TV256 mà vào cái quốc tịch Mỹ á, thì TV tại vì thích nó thích cái bản hiến pháp của nước Mỹ nó có cái điều mà tu chính án thứ nhất đó tu chính án thứ nhất là quyền tự do ngôn luận và TV biết rằng là đặc tính của người Mỹ đó dân tộc tính của người Mỹ là thấy việc đúng là làm thấy việc đúng là làm chứ cái, cái đó là đặc tính của người người mỹ thành ra đó thành ra tôi mới nghĩ rằng ông không bao giờ quên được cái đặc tính của người mỹ là thấy việc đúng là làm thì khi mà ông nói ông nói thì tôi mới lý luận với ông chuyện nội bộ không xâm phạm nhưng mà ông thấy việc đúng là ông phải làm ông là người mỹ và tôi chúng ta đây là người người việt nam trở thành một công dân mỹ tôi cũng cô tôi cũng phải theo cái phong tục của người mỹ là thấy việc đúng có phải làm đó là cái câu theo mà tôi nhấn mạnh như vậy đó, thì rõ ràng là ông chịu không nổi thì từ lúc đó là là ông ông ông lo cho Lisa Nguyễn rồi, rồi ra ra khỏi ra khỏi tù rồi trở về bên nước Mỹ nhưng mà sự thật không phải là tôi nói rằng là cá nhân mình làm nhưng mà tất cả những cái đó là mình cũng là một phần ở trong cái cộng đồng cộng đồng lúc đó cũng đấu tranh gọi là biết bao nhiêu người đấu tranh chứ không phải là cá nhân của TV256 nhưng mà cá nhân TV256 thì chỉ liên lạc với ông, ông đại sứ như vậy thôi chứ sự thật thì ừ, cộng đồng cũng gửi thư kháng nghị tình linh hết rồi nếu mà người ta đi nói chuyện trong bao tốt họ làm gì bắt người ta mà mà bắt về cái tội mà lật đổ lật đổ nhà nước nữa đó đó thì là cái câu chuyện nó như vậy thôi tự nhiên hoàn toàn tôi ghi vậy là không nhớ tên của ông mà mà mà Trương Quốc Huy đâu à, ờ, à, ờ, Quỳnh Quốc Huy đâu hoàn toàn không nhớ mà suy nghĩ biết bao lâu mà cũng không nhớ lạ lùng như vậy làm như cái trí óc mình bây giờ nó bị bị bị hạn hẹp lắm càng ngày thì cái cái càng, càng quên thành ra đó nhớ cái vụ Hồ Chí Minh này TV phải nói cho cho một lần cho cho quý anh chị em hiểu và và sẽ bớt nói đi cái vấn đề này tại vì nó quá nhiều bằng chứng mà hôm nay tôi muốn đem hết tất cả những bằng chứng như vậy theo cái tài liệu của uh, uh, tạp chí tạp chí Việt Nam uh, cách mạng đồng minh hội thì vào ngày 26 tây tháng 12 ờ, năm 1956 thì Hồ Chí Minh có viết một cái bài cái này đó là TV kể theo tài liệu của uh, à, anh Võ Đại Tôn à, có thể anh hoặc là chú Võ Đại Tôn có thể lên lớn tuổi thì chú Võ Đại Tôn nói theo cái tài liệu đó là ngày ngày 2, 26 tới tháng 12 năm 1956 cái bài viết đó trong gọi là tạp chí rồi là cách mạng đồng minh hội Hồ Chí Minh nói một cái câu đó chủ nghĩa ái quốc cần phải bị tiêu diệt ghê gớm không chủ nghĩa mà yêu nước đó, là cần phải bị tiêu diệt thành ra đó điều này chứng tỏ là hồ chí minh là một người tạo đúng không muốn tiêu diệt hết cái thành phần mà mà mà mà yêu nước vậy là chỉ có yêu cộng sản thôi thành ra sau này đó sau năm 1975 chúng ta thấy nó có cái câu khẩu hiệu là uh, yêu xã hội chủ nghĩa tức là yêu nước yêu yêu xã hội chủ nghĩa tức là yêu nước nó nó không có còn những người mà yêu nước thật sự là là chết hết bị nó tiêu diệt hết hoặc là ờ, phải vượt biên vượt biển nó kinh hoàng không thành ra nó tạo tạo cho mình một cái xã hội Việt Nam hiện tại chúng ta thấy tất cả là do những ảnh hưởng của của tôn giáo Điệp Hồ Chí Minh nó tạo cho hàng triệu người của Việt Nam bây giờ đó họ không còn yêu nước đó. dù chúng ta đấu tranh cách mấy cũng chẳng thấy mấy ai gọi là là là tham dự để mà chống tàu nó đào tạo cho cái con người Việt Nam không còn biết yêu nước nữa. tất cả là yêu đảng yêu xã hội chủ nghĩa thôi tất cả là có đảng lo hết thấy không nó gây gớm như vậy không nó đầu độc cả rồi là bao nhiêu triệu người như vậy chủ nghĩa đây là ái quốc cần bị tiêu diệt Hồ Chí Minh nói điều đó đó quý anh chị em nào mà mà có có có, có gặp mà uh, chú võ đại tôn thì nói cái điều đó rồi bây giờ kể qua vấn đề mẫu thân đi mẫu thân đó thì uh, giữa uh, hai phe thì, thì có vấn đề mà mà ngưng đóng nhân bắn gọi là vào ờ, ba ngày Tết gọi là hiệp định nhân bắn đó Hồ Chí Minh đã đi ngược lại phong tục tập quán của người Việt Nam của mình tại vì ba người uh, ba ngày Tết là ba ngày thiêng liêng nhất thiêng liêng nhất của dân tộc Việt Nam mình mà Hồ Chí Minh lại gọi là xuất quân gọi là đánh chiếm miền Nam nghe không đúng ngay người là là là là, là mùng một Tết là đã nổ súng rồi. mùng một rồi kéo mùng hai mùng ba rồi chiếm Huế rồi đánh khắp nơi gây một cái tang thương cho cả một cái dân tộc thành ra điều này cũng chứng tỏ là Hồ Chí Minh là là một người tàu nữa chôn sống gọi là 6.000 người dân ở Huế quý anh chị em nên nhớ gì đó chôn sống 6.000 người dân mà trong đó có phụ nữ có trẻ em luôn rồi trói cái, những cái bàn tay như vậy và những cái nó là nó là chính sách nó là chủ trương cái đó TV mới nói chính sách chủ trương là khi là chúng ta thấy là hàng loạt người 22 hố hầm đã được đã được khai quật lên ở tại Huế nếu mà một hố một hầm đó thì mình nghĩ rằng là ê có cái ông mà à, tiểu đoàn trưởng này đó ổng ổng ổng giận quá rồi ổng chôn sống hết một số người cái đó mình không nói còn cái này là chủ trương chính sách nó tới 22 22 cái hố gì 22 hố chôn người như vậy mà người ta đã khai quật lên được thì nói là đây là chính sách của Hồ Chí Minh người đã ra lệnh gọi là tổng tấn công miền Nam thì người đã ra lệnh gọi là giết sạch hết tất cả những đồng bào của mình mà không có vướng tài Hồ Chí Minh không phải là người Việt Nam đâu khẳng định như vậy nó mới làm những cái câu, câu chuyện mà mà ác đức như vậy thất nhân như vậy đó ừ, sự thật là như vậy đó ừ. chúng ta nhớ đó đất nước ta có cái hiệp định Geneva Hiệp định Geneva là hiệp định ngưng bắn là năm 1954 phải không sau khi mà mà đuổi Pháp ra khỏi đất nước đây cũng thắng chiến thắng Điện Biên Phủ thì chiến thắng Điện Biên Phủ thì chúng ta phải tìm cách đuổi Pháp ra khỏi đất nước chứ tại sao chúng ta phải chia đất nước ra làm hai chia ra làm hai là cái ý của thằng Tàu chứ người Việt Nam mình chúng ta đánh Pháp rồi không có một người Việt Nam nào muốn chia cái đất nước mình làm hai ngoại trừ cái mưu mô của thằng Tàu mưu mô cũng mưu, Mao Trạch Đông đó muốn chia đất nước mình làm hai để mà mình đánh nhau để mình yếu đi một khi mình yếu đi đó thì lẽ dĩ nhiên là thằng Tàu nó sẽ thôn tính mình dễ dàng thôi đó đất nước mình chia làm hai thì thì nó thông chính mình rất là dễ dàng đúng không? hai hai phê phê mà đánh ra như vậy thành ra đó ở lúc đó nó gọi là quốc gia Việt Nam quốc gia Việt Nam thì ờ, do ờ, ông ờ, thủ tướng Diệm thì lúc đó thì mới cử ông ông bác sĩ gọi là Trần Văn Đỗ tham dự vào cái ờ, hiệp định Geneva còn ở bên ờ, ờ, bên ngoài Bắc đó thì nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì mới cử ông Phạm Văn Đồng để tham dự vào hiệp định Geneva mà khi mà đọc những cái bản hiệp định Geneva như vậy đó thì ông Trần Văn Đỗ ông không ký ông không thể nào mà ông ký chia hai đất nước ông ôm mặt ông khóc thôi thì phái đoàn của ông không cứ ký rồi ông đi về nước rồi ừ, nói với ờ, tổng thống diệm ờ, lúc đó là thủ tướng diệm rồi thủ tướng diệm rồi treo cờ rủ rồi là cờ vàng đá sọc đỏ treo cờ rủ ba ngày để mà lên án cái cái cái cái bản hiệp định mà gọi là hiệp định bán nước đó thành ra ở trong miền nam nó có gọi là ngày quốc hận cũng là ngày quốc hận đó đúng là ngày quốc hận đó ngày 20 tháng 20 tháng 7 năm 1954 cái, hiệp định bán nước về đó thì cái điều đó, đó TV cũng chứng tỏ với anh chị em đó là Hồ Chí Minh là người tạo rồi bây giờ chúng ta nhớ đến cái thời mà Hồ Chí Minh là hồi nãy chúng ta đã nói rằng là chết vào ờ, năm 1933 tại trường Hồng Kông rồi bây giờ cho như đặt câu hỏi đó rằng là tại sao cho đến năm 1941 cách 8 năm Hồ Chí Minh ở đâu Đúng không không có ai trả lời được Hồ Chí Minh ở đâu mà Hồ Chí Minh đã hành xử gì đã làm gì làm gì sống và làm chính trị như thế nào không ai biết ấy. tự nhiên có xuất hiện Hồ Chí Minh ở hang Bắc Bó hang Bắc Bó là Nguyễn Ái Quốc đã chết rồi Hồ Chí Minh mới xuất hiện ở hang Bắc Bó là lấy tên là Hồ Chí Minh thôi đúng không thành ra đó khi mà Hồ Chí Minh xuất hiện ở hang Bắc Bó rồi đó là đó là người Tàu người Tàu thì họ có súng ống họ có vũ khí họ có lương thực họ có đủ thứ hết á thành ra họ thành lập chính phủ chính phủ liên hiệp ở chính phủ mà à, lâm thời thành lập chính phủ lâm thời ở Tây Đa Tân Trào phải không vào năm uh, ờ, ờ, 1944 rồi họ mới có thành lập quân đội đủ thứ rồi có tiền bạc rồi họ mới uh, mới cái thực hiện gọi là cách mạng mùa thu là cướp chính quyền đó cướp chính quyền năm 1945 đó rồi nói rằng là Việt Nam gọi là giành được độc lập giành được độc lập rồi đưa cái lá cờ đỏ sao vàng lên là cái lá cờ đỏ sao vàng đó là lại là của gọi là tỉnh Phúc Kiến thành ra người Tàu đó họ đã chuẩn bị sẵn hết trơn rồi đúng không Hồ Chí Minh lên là phải phải sử dụng cái lá cờ đỏ sao vàng là cái lá cờ của Tàu mà chúng ta biết rất rõ VTV1 đã từng chiếu cuốn phim là truyền chinh mà đúng không dạ chào dạ, chú Nguyên chào dạ, Minh Minh à, dạ. ờ, cái cuốn Trường trinh đó Trường trinh là cái cái tác giả là Kim Thao và ờ, và ờ, và đoàn Đức Cường đó đoàn Đức Cường là tài trợ tử để đóng cái vai là Mao Trạch Đông với cái vô một là của của của Hà Nội chiếu đó không là trong cái bộ phim đó chúng ta thấy cái cờ đỏ sao vàng đã có rồi xuất hiện rồi cờ đỏ sao vàng nữa là nó đầy ở trong cuộc phim hết đó và bây giờ nếu mà chúng ta lên lên đó mà ừ, vô youtube là thấy đầy hết đấy cờ đỏ sao vàng của tỉnh phúc kiến nó có từ năm 1933 rồi thì hồ chí minh dùng năm 45 thì đâu có gì lạ đâu thì Hồ Chí Minh đã chuẩn bị cái con đường để mà mà uh, để Việt Nam thành một cái tỉnh của Tàu nữa cái con đường lệ thuộc mà đến ngày hôm nay là chúng ta thấy rất là rõ thì người ta đồn là với với cái vấn đề mà hội nghị thành đô thì dân cái đất nước này cho tạo vào năm 1920 này, ý 2020 nữa và đồng bào mình nữa là đấu tranh rồi, giống gần như là vô vọng thôi tại vì họ họ đào tạo những những cái con người không có biết yêu nước là gì hết chúng ta thấy không cái đất nước mình nó khổ sở như vậy đồng bào mình khổ sở như vậy một trời biết bao nhiêu là cái tình trạng nó xảy ra chứ toàn đất nước mình như vậy mà hàng trăm hàng ngàn ca sĩ nổi tiếng đấy cũng nó gọi là vô tư vô tư họ họ chẳng có họ, họ chẳng cần biết gì hết họ chẳng cần biết rằng là đa số người dân là nghèo đa số là người dân là nghèo tại vì người ta tính rất dễ về cái chỉ số là GDP là là là cái chỉ số mà lợi tức của mỗi đầu dân lợi tức mỗi đầu dân người ta nước mình có ngàn chín đô la rồi một ngàn chín trăm đô la rồi cái gần hai ngàn đô la mà cái cách biệt giữa giàu và nó nghèo nó xa ghê lắm thành ra đó người dân mình đó nói thiệt chưa chưa chắc đã làm tới một ngàn đô la một năm thì nó quá nghèo đi nó quá nghèo đi người ta nghèo quá người ta đâu có tiền mà người ta đi mà coi một ca sĩ rồi ca hát đó đại nhạc hội rồi đó tất cả những ca sĩ đại nhạc hội đều là phục vụ cho đảng thôi chứ không phải phục vụ cho quần chúng phục vụ cho quần chúng là phải đi đến xa cá hát cho đồng bào mình nghe phục vụ quần chúng là phải đi tham gia biểu tình cùng với đồng bào mình mới phục vụ cho quần chúng chúng nên phục vụ cho đảng không nếu muốn phục vụ quần chúng phải giống như cô kim chi á mình cũng có nghệ sĩ kim chi á mình nghệ sĩ kim chi họ ý thức được đó. hoặc là mình có đợi nghệ, nghệ sĩ mà Việt Khang đó viết đơn viết bao nhiêu bài hai bài để mà anh là um, Việt Nam tôi đâu và anh là ai đó ừ. rồi ờ, một cái nghệ sĩ mà mà đặt ra cái bài ca mà hãy gấp trang báo đó hãy tắt tivi đó đó nhạc sĩ Tuấn Khanh đó đó đó đúng mới là đúng là những người nghệ sĩ của nhân dân nghệ sĩ nhân dân là mình phải phục vụ uh, cái uh, cái mình nhân dân muốn chứ mình phục vụ uh, cho một cái thiểu số nào đó, đó mà giàu có đó để mà có tiền để mua vé để mà mà mà, mà cho để mà coi mình trình diễn đó thì nói thật mình là nghệ sĩ đó là nghệ sĩ đảng này không phải nghệ sĩ nhân dân không phải hoàn toàn phải nghệ sĩ nhân dân ừ. nghệ sĩ nhân dân phải phải phải phục vụ cho nguyện vọng của của, của người dân đó. nó ghê gớm như vậy đó cái cờ đỏ sao vàng là cái điều đó cũng chứng minh rằng là Hồ Chí Minh là một tên gián điệp tàu mới đem cái cờ đỏ sao vàng ra để mà cho nước ta để mà, để mà biến cái nước ta trở thành một tỉnh của Tàu ừ. rồi sau cái vụ mà 1945 một cướp chính quyền đó 1946 Hồ Chí Minh phản quốc như thế nào năm 1946 là ký hiệp định gọi là sơ bộ gọi là ngừng bắn với Pháp hiệp định sơ bộ là ngày 6 tháng 3 năm 1946 đó hiệp định sơ bộ đó để mà Hồ Chí Minh gọi là bắt tay với Pháp để mà tiêu diệt tất cả những cái thành phần đấu tranh cũng như Việt Nam quốc dân đảng người Đại Việt tiêu diệt toàn bộ hết thành ra tất cả những người yêu nước chống phá Hồ Chí Minh tiêu diệt hết đưa qua đưa qua bên cái cái ông mà đại tướng võ nguyên giáp rồi, rồi, rồi lúc đó là hành xử cái quyền tiêu diệt tất cả những cái tổ chức đấu tranh những tổ chức mà kháng pháp sự thật như vậy còn trận mà chiến là điện quân phủ đó sau này mà có hụt hạt với tàu nữa thì tàu nó công bố ra là trận chiến điện biên phủ đó là trận chiến đó là của người tàu đó thời mà sau này mà hụt hạt cái vụ mà năm 1979 mà tàu nó đem quân qua nó đánh nó mà, bây giờ kể ra cái vụ đó nó còn còn ghê ghê nữa không khi mà tạo ra nguyên lên nó đánh đó thì mới đây bà đài BBC phỏng vấn những người anh lính tàu đó mà thời xưa mấy chục năm trước đó thì ảnh nói là ảnh qua bên đây qua bên Việt Nam đó để mà ảnh tìm gặp uh, Hồ Chí Minh tại vì nghĩ rằng là Hồ Chí Minh vẫn còn sống vô không là là họ tưởng đây là Hồ Chí Minh vẫn còn sống đó tại vì nó là người tạo luôn, Hồ Chí Minh là người tạo để để, để sẽ phỏng vấn những cái những cái anh ờ, cựu ờ, chiến binh của tàu đó họ thực lại như vậy họ qua nước mình để họ cứu hồ chí minh mà họ họ hoàn toàn không không biết là hồ chí minh đã chết rồi đó, nó có liên quan như vậy ghê cái, cái lịch sử đó bây giờ nó nó, nó tri ra đủ thứ chuyện như vậy thành ra năm 1954 ờ, mà thắng Điện Biên Phủ đó, thì thì tàu đã nói rằng là Hồ Chí Minh đã ờ, nói rằng là ừ, đại tướng <laughs> Võ Nguyên Giáp ờ, chẳng có công cái gì hết đó tất cả là do ba cái vị tướng của của Tàu để mà điều khiển cái trận đánh ở Điện Biên Phủ tại vì người Tàu nó có vũ khí nó có tiền bạc nó cũng có muốn những cái người công nhân Việt Nam để mà làm cho nó họ những người lính của Việt Nam nữa làm cho họ lúc đó là việc gọi là Việt Minh đó thì thì ờ, ba cái vị tướng tài đó, nó đưa ra là tên là Trần Canh nè Trần Canh là vị tướng cũng cũng cũng nổi tiếng mình mình biết đó rồi vị Quốc Thanh nè rồi lão quý ba nè ba vị tướng như vậy ba vị tướng để mà thực hiện cái cuộc chiến thắng điện biên phủ chứ ngoài ra thí dụ mà cái Hồ Chí Minh làm sao mà những Ái Quốc làm sao mà thành lập được ờ, được một cái chính phủ rồi có quân đội rồi có trả tiền lương rồi này nọ nó nó nó lớn vô cùng lắm chứ nó không phải dễ dàng như mình nghĩ đâu thành ra tất cả nhờ cái sự giúp đỡ của người tàu mới là cướp chính quyền được rồi mới đánh thắng trận như một biệt điện biên phủ được là là trong đó là có người dân của mình tiếp tay tiếp sức để mà thắng trận quân điện quân phủ chứ mình nói tàu không thì nó cũng không, không đúng nhưng mà tàu nữa là nó cung cấp gọi là súng ống đạn dược nhưng mà nó là chỉ huy <coughs> nó chỉ huy cái cuộc uh, chiến thắng như vậy những chiến thắng xong rồi không thử pháp là chia đất nước ra làm hai chia đất nước làm hai rồi tôi nghĩ thời đốt cặp giải trường sơn cũng phải chiếm cho miền nam cho bằng được đốt cả giảng Trường Sơn để chiếm quần đảo cho bằng được ghê gớm không Hồ Chí Minh trong khi tất cả các nước khác họ đều có chia đôi hết nhưng mà nhưng mà họ không chiến tranh với nhau đúng không Nam Hàn Bắc Hàn nó có đánh nhau chút xíu rồi nó cũng hai bên đều lo gì khi kinh tế mỗi bên ờ, lo gì người ta đâu có đánh nhau nên Trung Hoa lục địa với Thái Quan cũng không có đánh nhau đúng không người đông đức tây đức người ta không không đánh nhau tại vì cái dân tộc người ta biết đánh nhau là đổ máu người ta thương nhau chào Ruskin người ta thương nhau còn mình nó chủ trương mình mình mình mình chiến ờ, mình đốt cả giải trường sơn để mình mình xâm chiếm miền nam như vậy đó thì mình thì mình quá tà ác với cái dân tộc này rồi mình không phải là người việt nam người việt nam không có hại người việt nam như vậy thành ra người, người miền Nam này nó không có bao giờ chủ trương là đi qua ngày vĩ thứ 17 để mà đánh người miền Bắc không có như vậy ờ. thành ra bữa nay đó TV kể cho hết kể cho hết tất cả những cái bằng chứng để là Hồ Chí Minh là một người gián điệp tàu và thật sự như vậy tại vì nó quá có nhiều bằng chứng đi nó không thể tưởng tượng được cái cái cái cái cái, cái bằng chứng mà theo mà TV nghĩ đó là nó trên ba chục cái bằng chứng trên ba chục cái bằng chứng là Hồ Chí Minh là một tên gián điệp tàu ừ. bởi vì sau này đó chính tàu nó cũng đưa ra cái hình ảnh một người tên là Hồ Quang chúng ta nhớ là Hồ Quang Hồ Quang gọi là nên à, tài nó gọi là bát lộ quân mang là thiếu tá cấp bậc là thiếu tá là hồ quang và hình ảnh nó chụp nó chụp cái mặt rồi là hồ chí minh đó là là một thiếu tá hồ quang là đã làm việc cho cho quân đội của tàu rồi thì quân đội tàu mà bây giờ làm về chủ tịch nước của việt nam thì là một tên gián điệp thế nó rất là đơn giản đừng có bao giờ mình mà nghĩ rằng là có một cái cái cái cái ừ, gọi là tôn tôn kính tôn sùng Hồ Chí Minh mà quá đáng như vậy cái đất nước mình đã đau thương cả dân tộc mình đã đau thương như vậy đó không hiểu được một trong khi một tên mà giết người hàng trăm ngàn người như vậy mà lại mình mình tôn sùng mình tôn sùng tôn kính như là dễ sợ luôn một tên mà đã nói trí phó địa hào đạo tận gốc thấp tận rễ mỗi một cái câu đó không mà mình cũng thấy rằng là tại sao Hồ Chí Minh đầu tiêu diệt cái trí thức của mình rồi Hồ Chí Minh sau khi tiêu diệt xong rồi cái lại là lấy cái khăn mùi khoa mùi xa ra rồi lau nước mắt rồi nói rằng là, là tôi không có làm việc đó mà mấy cái người nhân viên ở, ở dưới điều hành việc đó thì tôi không biết Đúng không? nó rất là thô bỉ ừ. bây giờ nói thêm một cái bằng chứng nữa là khi mà Hồ Chí Minh thành lập mà Đảng Cộng sản Đông Dương vào năm 1930 rồi sau này đổi ra thành Đảng Cộng sản Việt Nam rồi đó cũng vào khoảng năm đó thôi thì ờ, với cái vai trò là người thành lập như vậy thì những cái những cái người mà um, tổng bí thư á, thì chúng ta thấy có có lê hồng phong nè rồi có trần phú nè mà chúng ta thấy hồ chí minh chưa từng giữ cái chức vụ tổng bí thư chúng ta thấy rõ không trong cái lịch sử của đảng cộng sản thành lập đó chúng ta thấy hồ chí minh chưa từng giữ cái chức tổng bí thư là từ năm 1930 ờ, lúc đó thành lập cho đến năm 1945 Hồ Chí Minh chưa từng giữ chức vụ tổng bí thư tại vì ông đã chết rồi Hồ Nguyễn Ái Quốc đã chết rồi Nguyễn Ái Quốc đã chết rồi làm sao mà giữ tổng bí thư được nữa nó đơn giản không mà sau này đó sau này đó khi mà Hồ Chí Minh đó, ờ, mới gọi là cướp chính quyền của Trần Trọng Kim á, thì Hồ Chí Minh mới lên làm à, chủ tịch nước rồi sau này làm tổng bí thư luôn là đó là sau năm 1945 đó là một cái cái điều chúng ta đáng nói rồi đó hiểu không chính đó ảnh là người tàu chết rồi những Hữu Quốc đã chết rồi nhà tù Hồng Kông rồi không có cách chi mà quá nhiều điều đi quá nhiều điều để mà nghi nghi vấn rồi là không phải nghi vấn nữa mà sự thật luôn sự thật là chứng minh là Hồ Chí Minh là một tôn giáo đi tàu hại cả đất nước này gọi là tiêu diệt cái đất nước Việt Nam này tiêu diệt cái tinh thần ái quốc này. để ngày hôm nay cái đất nước chúng ta biết bao nhiêu cái cái cái sự mà tai hại như vậy mà mình thấy gần như là mọi người đều ờ, đều làm thinh hết trơn rồi biết bao nhiêu người làm thinh hết rồi họ làm như là vô tư vô can ừ. tại vì họ bị đầu độc đồ sỏ như vậy họ đầu độc đồ sỏ là là đưa từ hồi nhỏ hai ba tuổi rồi đến bốn năm tuổi rồi đến vào mẫu giáo rồi đến tiểu học trung học lúc nào cũng lúc nào cũng là tôn tôn sùng hồ chí minh ấy rồi họ dựa vào cái Hồ Chí Minh nó làm cái tấm bình phong để mà bà che chở che chở cho nhà nước che chở cho đảng từ hồi nhỏ đến lớn mà mình gọi là là đầu đọc bình như vậy rồi làm sao mình chịu nổi đầu đọc báo chí nè đầu đọc TV, radio nè rồi đọc quan trọng nhất là cái loa phường nữa một vài cái loa nó không biết là bao nhiêu tiếng rồi là cái đó nó xâm phạm quyền tự do tự do ngôn luận của mình đó chứ cái loa là cái xâm phạm quyền tự do của mình đó rồi nó làm cho Hồ Chí Minh là một cái tấm bình phong như vậy thành ra hãy đụng tới Hồ Chí Minh là tức là đụng tới đảng thành ra nó nó hay dùng chữ bác và đảng nó đi chung với nhau bác và đảng là khi mà mình mình đụng với đảo mình chửi đảo đó thì trở như là mình chửi bác rồi không nó, nó đi chung với nhau bác và đảo hiểu không thành ra nó đi chung nó luôn luôn nó đi chung như vậy rồi hãy bên đó là bác và đảo bác và đảo rốt cuộc nó làm người dân mình quen rồi đâu dám đụng đến đảo đụng đến đảo là đụng đến bác sao rồi nó nói đảo là nhà nước đảo là nhà nước nó đài phát thanh báo chí rồi tất cả nó đều đều có nên nó đưa vào trong cái đầu óc mình là đảng là nhà nước đảng là nhà nước nó đập lại hàng ngàn lần như vậy hàng triệu lần như vậy giết mình quen luôn hãy nói đảng là nhà nước là mình biết rằng là hãy mình đụng đến đây cái nhà nước này là mình đụng đến đảng này mà mình đụng đến đảng là mình đụng với bác đó biết rồi là nó không có ai dám nói gì hết tha hồ nó muốn làm gì làm mới giết người vậy là hai trăm người là sáu mươi mấy người ở trong đồn công an mới giết mình mình cũng làm thinh đấy, dân mình cũng làm thinh đấy, không làm gì hết bây giờ nó cắt cổ ờ, anh nguyễn hữu tấn như vậy mình cũng làm thinh đó mình dân mình đâu có nói gì đâu chỉ có hỏi ngoại mình lên tiếng đâu những mà cái ca sĩ ở ngoài ờ, những người mà ca sĩ của quần chúng những người mà kịch sĩ của quần chúng đâu họ mới lại toàn đâu có ai lên tiếng gì đó họ quên những cái là rất là thường tình những cái chuyện đó là công an làm đúng nữa công an là nói thật đó công an đó là coi như là, là ông lộn tự tử như vậy mà dù có 262 người tự tự tử chết ở đồn công an đó trong suốt 3 năm cái đó là tài liệu thật sự của của công an đó, đó. tài liệu thật sự của bộ công an là có đó là 262 người chết ở Bộ Công an trong suốt 3 năm Dễ hơn Chết gây đồn công an như vậy đó Mà các, tất cả các nghệ sĩ cũng là vô tư Họ làm như thế Cái đó là chuyện thường tình thôi Trong khi bên Mỹ này đó Chỉ có anh Mỹ da đen mà bị cảnh sát bốn bốn ông cảnh sát đánh thôi Tại vì anh Mỹ này đó ảnh ảnh nhậu rượu Rồi ảnh chạy xe TV nói ông Brad Meeting luôn ông chạy xe nhanh quá mà Mỹ nó đuổi biết bao nhiêu xe cảnh sát nó đuổi sau lưng rồi nó tìm cách đánh bắt anh này mà anh này chạy liều mạng chạy biết bao lâu đến nó hết xe hết xăng rồi nó mới bắt được thôi và khi bắt ra được rồi là ảnh đâu cái mỹ này xuống rồi bốn anh mỹ rồi bốn lên mỹ đen xuống rồi đánh ở mỹ đen rốt cuộc đó nó là một cái cuộc bạo động rồi là lớn khủng khiếp ở ở, ở Los Angeles đốt cả mấy ngàn nhà mấy ngàn nhà Mỹ trắng nó đốt hết rồi hàng quán của Mỹ trắng nó đốt hết mấy chục ngàn nhà luôn đốt tiêu tan hết gọi là Mỹ đen nó xuống đường đó nó nói là kỳ thị rồi đánh đánh cái người dân của nó chỉ có một người thôi mà, mà người nó chưa chết mà nó biểu tình như vậy đó. nó, nó, nó, nó thương cho cái đồng loại của nó Đúng không? rồi rốt cuộc đó chính phủ mỹ đó tòa án mỹ đó nói là cái này là cái lỗi của cảnh cảnh sát là là cái cơ quan cảnh sát đó phải bồi thường cho tới ông mỹ đô bồi thường cho ông Rodney King là là năm sáu triệu đô la gì đó rồi cái câu chuyện nó mới yên để đi kinh nữa còn mà rồi cắt cổ anh Nguyễn Văn Tấn đồng bào ta rồi là thản nhiên rồi thản nhiên kiểu không coi như không có việc gì hết các anh em nghệ sĩ thản nhiên vô tư rồi mà không phải là nguyễn ông nguyễn minh tấn công mà hai trăm mấy chục người trong đồn công an chết như vậy chết tức tử toàn là nếu là chết vì tự tử không à đó đất nước ta tình trạng như vậy đau, đau thương lắm quý anh chị em mình hiểu không nổi ngày hôm nay là coi như là tivi uh, nói là, là gần như là trọn bộ rồi đó trọn bộ về Hồ Chí Minh quý anh chị em cứ ờ, có thể là comment vô trong ờ, cái cái bài nói chuyện này uh, ờ, TV hứa sẵn sàng là trả lời hết không? tất cả đều là có tài liệu hết đó. chứ không phải là tự mình nói được đâu TV hứa sẵn sàng trả lời quý anh chị em ha bây giờ cũng là 1 giờ 19 phút rồi TV xin uh, dừng buổi nói chuyện hôm nay nha cảm ơn quý anh chị em đã lắng nghe ha và TV xin xin chào ạ à.